Thị trường vàng chứng khoán, dầu, ờ, Forex của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023. Như quý biết thì tuần qua một tuần tăng giá khá là mạnh của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta gặp 3 phiên đầu tuần ờ, đi ngang quanh kỳ vùng 1880. Tưởng chừng như đây sẽ là vùng đỉnh của cậu vàng khi đây cũng là một kháng cự khá là mạnh. Tuy nhiên với hai phiên ờ, biến động tăng bứt phá khá là mạnh mẽ 50 đô cậu vàng đã xác lịch đầm đỉnh mới vượt 1900 à, điều này nó có một chút nó hơi bất ngờ bởi vì những tin tức thì không hẳn thuận lợi cho việc vàng tăng giá tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu được bởi vì chúng ta biết là trước hoặc sau à, Tết Dương tầm 2 tuần thì tôi vẫn thường nói là thị trường thì các quý thường ít giao dịch trước hoặc sau Tết Dương 2 tuần và thời kỳ này là thanh khoản thấp do vậy các ờ, nhà đầu tư nhà tạo lập hoàn toàn có thể tận dụng cái cơ hội thị trường tăng trưởng ờ, giao dịch thấp để có thể đẩy mạnh giá tăng hoặc giảm theo ý của nhà tạo lập để với mục đích là chốt lời các lệnh ờ, đá vào trước đó. Xét theo yếu tố thông tin thì tuần qua ngày thứ hai chúng ta không có tin tức gì đáng chú ý. Ngày thứ ba thì chủ tịch Fed phát biểu nhưng cũng không đề cập gì đến chính sách tiền tệ. Ngày thứ tư thì Mỹ không có thông tin nào quan trọng. Tâm điểm tuần trước ngày thứ năm chính là thông tin CPI, cả thế giới cùng chờ đợi thì CPI của Mỹ giảm khá là mạnh mẽ. CPI tháng 12 của Mỹ là quay đầu tăng trưởng ở mức âm, âm 0,1%, đưa CPI cả năm của Mỹ chỉ tăng uh, giảm xuống từ mức 7,1 xuống 6,5. Có thể nói là thông tin CPI này khá tốt, nó thể hiện cái sự hạ nhiệt của lạm phát của Mỹ. Điều này thì trước đó tôi cũng đã dự kiến là lạm phát của Mỹ hoàn toàn có thể hạ nhiệt nhanh trong cái quý 1. Tuy nhiên, Ờ, đến quý 2 trở đi khi nó bước vào cái vùng ờ, quanh 5% thì nó sẽ thật sự là thách thức liệu lạm phát có thể hạ nhiệt nhanh được hay không vì chúng ta biết là mục tiêu của Fed thì vẫn phấn đấu là đưa lạm phát về 2% cơ. Do vậy cái mức 6,5 ờ, thì nó đã là những cái thành tiệu mà khá là đáng khích lệ. Tuy nhiên nó vẫn đang rất cao và rất xa vời so với cái mục tiêu của Fed. Do vậy đây cũng chưa hẳn là một thông tin tốt đối với thị trường. Đấy, thông tin yếu đối với à, đồng đô bởi vì giờ à, hiện nay thì chúng ta biết là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Do vậy cái sức ép đối với thị trường vẫn khá là lớn và đồng đô vẫn được hỗ trợ tăng giá khi nào một Fed còn tăng và giữ lãi suất trên cao. Mà chúng ta biết tại cuộc họp tháng 12 thì Fed vẫn tuyên bố là sẽ giữ lãi suất trong năm 2023 trên 5%. Do vậy chưa có tín hiệu nào cho thấy là đồng USD sẽ bị suy yếu. Có lẽ những đợt điều chỉnh mạnh chỉ là một đợt thoái lui của đồng USD trước khi có thể tiếp tục thể hiện sức mạnh. Bởi vì chúng ta biết là tuy các đồng tiền khác cũng là tăng giá nhưng mỗi khi mà nền kinh tế có lạm phát hoặc suy suy thoái thì USD với vàng thì lại đang là những cái thị trường mà là nơi trú ẩn của giới đầu tư. Vào ngày thứ sáu thì à, Thông tin về niềm tin tiêu dùng thì niềm tin tiêu dùng đã tốt hơn dự kiến khá là nhiều. À, giới đầu tư đã bắt đầu lạc quan trở lại với mức tăng niềm tin tiêu dùng của từ 59,7 của tháng 11 lên 64,6 và một thông tin giới đầu tư cũng khá là lạc quan về lạm phát, tức là kỳ vọng lạm phát trong vòng một năm tới ở giới đầu tư đa phần là thống nhất uh, vote với cái mức là 4% thay vì là 4,4% của khảo sát tháng trước. Có thể nói những thông tin tuần qua là những thông tin nó gây áp lực ngắn hạn với USD. Và các tài sản phi USD tuần qua thì tăng giá phục hồi trở lại khá là mạnh mẽ. À, đối với thông tin tuần tới, ngày thứ hai Mỹ nghỉ giao dịch nhé. Do vậy ngày thứ hai thị trường dự kiến sẽ biến động theo kỹ thuật, đi sideways biên độ rộng là chính thôi. À, ngày thứ ba thì buổi sáng chúng ta sẽ có thông tin là GDP của Trung Quốc Dự kiến GDP của Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 1,6% so với mức 3,9 của cùng kỳ à, quý trước. Ờ, đối với Anh, à, buổi tối buổi tối thì chúng ta sẽ có thông tin của Canada này, CPI này. Thực ra Mỹ thì không có thông tin nào quá quan trọng vào ngày thứ ba. Có lẽ thông tin sẽ tập trung trong ngày thứ tư. Chúng ta biết ngay buổi sáng ngày thứ tư thì dự kiến là Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ họp và công bố những cái chính sách à, về ngân hàng trung ương Nhật về chính sách tiền tệ. Nhiều khả năng chính sách của Nhật sẽ không thay đổi đâu. Giới đầu tư hiện nay đang kỳ vọng có những sự thay đổi hoặc là những cái tín hiệu tiếp tục uh, thắt chặt thắt chặt hơn về chính sách tiền tệ lỏng lẻo của BOJ. Nhưng có lẽ nhiều khả năng ngân hàng trung ương Nhật BOJ sẽ làm giới đầu tư thất vọng. Vào buổi tối thì chúng ta sẽ có thông tin à, khá là quan trọng của Mỹ. Đó là thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI và thông tin về doanh số bán lẻ. Thì chỉ số giá sản xuất thì dự kiến sẽ giảm âm 0,1% so mức tăng 0,3% kỳ trước. Nó thể hiện là cái xu hướng suy yếu của à, giá đặt à, hàng bán buôn ờ, của các nhà bán buôn đối với các à, nhà sản xuất Thứ hai là doanh số bán lẻ của Mỹ thì dự kiến là sẽ giảm mạnh hơn kỳ tháng trước, tức là sẽ giảm 0,8%. Cá nhân tôi thì thấy cái việc ờ, chỉ số PPI giả là bình thường giảm là bình thường, nhưng mà doanh số bán lẻ của Mỹ thì tôi thấy là chưa chắc đã giảm bởi vì là chúng ta biết tháng 12 là tháng ờ, tiêu thụ ờ, hàng lớn nhất trong năm của Mỹ, nhưng mà ở đây thì các chuyên gia đang dự kiến giảm, chúng ta chờ đợi xem nhé có thể nói là nếu với những thông tin như thế này thì nó sẽ tiếp tục uh, chúng ta chờ đợi xem liệu khi tin ra thì giới đầu tư có chốt lời để đoán bắt trước cái xu hướng của Fed uh, họp vào cuối cuối tháng 11 đầu tháng 2 không. Vào ngày thứ tư thì chúng ta uh, cũng chỉ có những cái chỉ số như là Philippines Philippines uh, Index dự kiến là phục hồi nhẹ chỉ số số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì vẫn tầm hơn 200 nghìn hơn 100.000 200.000 đơn này building permit giấy phép xây dựng và uh, doanh số nhà khởi công mới thì dự kiến cũng không thay đổi nhiều có xu giấy phép xây dựng thì tăng nhẹ còn lượng nhà khởi công mới thì sụt giảm nhẹ ngày thứ 6 ờ, thì chúng ta cũng sẽ có các thành viên FOMC phát biểu là chính có doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng cũng là sụt giảm nhẹ. Có thể nói thông tin ngày thứ 5 và thứ 6 thì không quá mạnh. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến biến động thị trường nhưng không quá lớn. Có lẽ thông tin lớn nhất là lạm phát thì đã công bố rồi. Chúng ta biết là tại mỗi thời kỳ thì Fed luôn sẽ đặt một cái mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Fed thì có hai mục tiêu muốn duy trì song hành, đó là kiềm chế giá cả và hỗ trợ tăng trưởng. Trong những thời kỳ mà giá cả ổn định thì mục tiêu hàng đầu của Fed là tăng trưởng nhưng trong những thời kỳ mà lạm phát đột biến thì mục tiêu hàng đầu của Fed sẽ kiềm chế lạm phát. Fed đã đạt được những cái thành tiệu uh, à, nhất định trong việc kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, việc uh, à, CPI e của Mỹ vẫn đứng ở 6,5% thì nó vẫn là một mức rất cao, rất là xa tầm tay so với mức mục tiêu 2% của Fed. Do vậy, uh, việc giới đầu tư hiện nay đang bán um, bán bán uh, mạnh USD ở ờ, tiến bắt đầu mấp mé tiến vào vùng quá bán thì nó cho thấy là giới đầu tư hiện nay đang đánh giá thấp cái quyết tâm tăng và giữ lãi suất ở trên cao của Fed và giới đầu tư cá nhân tôi đánh giá là đang hơi hơi bị lạc quan thái quá về cái sự suy yếu của USD và lại phi tiền của các tài sản rủi ro hơn tôi nghĩ là nó nó đang không được hợp lý lắm do vậy chúng ta hết sức cẩn thận cái bẫy đầu năm bởi vì rất có thể là đây là một cái bẫy đầu năm bởi vì hai tuần đầu năm thì là cái thanh khoản thấp thì nhà tạo lập đang cố tình tạo ra một cái bẫy lớn để du ngủ giới đầu tư và giới đầu tư hoàn toàn có thể bị sập cái bẫy này. Đó là xét trên yếu tố thông tin nhé. Còn ờ, kết quả cuối cùng thì chúng ta phải chờ đợi cuộc họp của Fed tháng 2 và tháng 3. À, giới đầu tư hiện nay thì ở ờ, Fed Fund Rate trên uh, Bloomberg thì hiện nay đang chỉ kỳ vọng là Fed tăng lãi suất là 0,25%. Nhưng cá nhân tôi thì không cho là như vậy. Cá nhân tôi đánh giá Fed sẽ tăng lãi suất kỳ cuộc họp đầu tháng 2 ít nhất là 0,5. Đương nhiên là tăng 0,5 rồi. Và tháng 3 thì có khả năng sẽ tăng 0,5 hoặc 0,25. Chứ hiện nay giới đầu tư đang kỳ vọng mỗi lần Fed chỉ tăng 0,25. Tôi nghĩ là điều này là đang đánh thấp, đánh giá thấp cái quyết tâm của Fed. À, bởi vì không có một chỉ có một chủ tịch Fed là dự kiến lãi suất của Mỹ là năm nay là dưới 5% mà giới đầu tư đang dự kiến là Fed chỉ tăng lãi suất là Ờ, hai lần 0.25 tức là lãi suất của Fed chỉ đưa đến 0.475 đến 5 tôi nghĩ là giới đầu tư đang kỳ vọng lạc quan thái quá đấy và rất nhiều khả năng cái sự lạc quan này sẽ phải trả giá trả giá rất là lớn trong thời gian tới chúng ta mới trải qua hai đầu hai tuần đầu tiên của năm mà cuộc chơi còn dài đúng không 365 ngày mới diễn biến hết 15 ngày ăn thua gì còn 350 ngày phía trước cơ đó là về phần phân tích thông tin nhé còn xét về phần phân tích kỹ thuật thì hiện nay à, khá nhiều giới đầu tư lo ngại là đô la index bước quá trình downtrend sau khi giao cắt vàng xuất hiện. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì lại nghĩ khác bởi vì nếu mọi người nhìn như thế là đa phần mọi người chưa biết cách sử dụng các tín hiệu giao cắt vàng. À, giao cắt vàng chỉ mạnh nhất khi nào khi các tín hiệu đồng thuận, tức là à, tín hiệu ngắn với tín hiệu dài đồng thuận với nhau. Hiện nay thì chúng ta thấy là những tín hiệu dài hơn trên daily thì nó hoàn toàn là chỉ báo là xu hướng uptrend của đô la index. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là đô la index việc nó điều chỉnh xuống vùng 102 này cũng đơn thuần chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thôi, không có gì bất ngờ cả. Đồ thị tháng, đồ thị tuần đều chỉ ra cái xu hướng uptrend. Đồ thị ngày thì nó ngắn hơn, do vậy nó chỉ là ngược lại cũng như có những lần giao cắt trước mỗi khi thị trường vào giao cắt vàng thì sau đó nó lại là đáy của điều chỉnh luôn cái điều này cũng là bình thường thôi đây chúng ta nhìn những cái đợt mà đô la cắt xuống này hoặc là đây giá giao cắt vàng cắt xuống một thời gian ngắn sau là giá lại đi lên đây những đợt giao cắt vàng cắt xuống đặc biệt là những đợt mà MA 200 đang lao dốc MA 200 mà đang leo lên giá luôn có xu hướng là bị hút về MA 200 khi MA 200 đang lao xuống nhé giá mà bứt phá lên thì sau đó sẽ bị kéo tụt xuống đợi mà a 200 nó đồng thuận lên thì nó mới lên đồng thuận xuống thì dài hạn nó mới xuống bây giờ MA 200 vẫn đang leo dốc lên mà một thời gian trước đó rất là dài đa phần khoảng thời gian trước đó là giá đứng trên MA 200 do vậy cái việc giá bứt phá xuống này nó chỉ là nhất thời thôi cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy là không có sự đồng thuận về xu hướng ADX hiện nay đang 17 nó cho thấy cái xu hướng hiện tại là không mạnh tức xu hướng giảm không mạnh mỗi khi nếu nếu mà xu hướng này là xu hướng mạnh thì ADX nó sẽ phải vượt 20 và càng ngày càng tăng mạnh. ADX nó không cho chỉ báo là thị trường tăng hay giảm, nó cho nó cho chúng ta chỉ báo là cái xu hướng hiện tại đang là mạnh hay yếu. Chúng ta thấy những lần trước thì mỗi lần mà tăng mạnh thì ADX thường ở xu hướng là vượt lên trên và đứng trên 20. Đấy, còn bây giờ ADX đã đi xuống rồi nên xu hướng này nếu tiếp tục thì nó sẽ không phải là một xu hướng mạnh nữa. Cái thứ hai là cái chỉ số đô la index chúng ta biết trong mấy chục năm trở lại đây mỗi khi đô la index nó lên xong nó thường đi tích lũy ở vùng đỉnh trước khi nó điều chỉnh và mỗi khi nó vượt qua một cái vùng tích lũy trước đó thì thường nó có xu hướng test lại vùng tích lũy nhưng sẽ không phá qua sâu chúng ta biết cái vùng giá là 88 à, vùng giá 88 102 này đô la index của chúng ta đã mất 6 ờ, năm từ 214 này cuối 214 cứ là từ đầu 25 lên đến 22 20 vượt mất 6 năm tích lũy mới vượt qua nên bây giờ nếu nó test lại thì có khả năng nó chỉ test lại quanh 102 này là nó sẽ đi tiếp thôi trước đó thì chúng ta nhìn đô la index của chúng ta cũng mất à, từ 207 này cho đến 215 à, này 214 này mới vượt qua vùng 88 và sau khi nó vượt qua xong thì nó có quay trở lại đâu nó lại tạo nền ở bên trên luôn do vậy cái lần điều chỉnh này cá nhân tôi đánh giá là đô la index đang ở vùng đáy vùng đáy của năm vùng đáy của cái chu kỳ này và nó sẽ có xu hướng tiếp tục tăng chứ nó sẽ không giảm đâu mọi người có thể kỳ vọng nó về 100 100 thì có thể không ai biết được nhưng mà xác suất nó cũng không cao lắm bởi vì thông thường thì nó test lại quanh cái khu vực 102 này chúng ta biết 102 cũng là fibo hồi khá là mạnh của cái nhịp tăng vừa qua do vậy nó cũng cũng không không không hề đơn giản đâu đây chúng ta nhìn cái nhịp tăng của đợt đáy này từ 89 lên này. Đấy. Thì 102 nó là Fibo 50. Thông thường hả giá hay hồi về quanh đây thôi. Mà đây nó là hỗ trợ trùng hỗ trợ. Nên rất nhiều khả năng là đô lên index sẽ tạo đáy quanh đây. Sai số thì không biết được. Việc sai số 1 trần trăm cũng là bình thường. Nếu nó về 101 thì cũng không không có gì là bất ngờ. Nhưng nếu bảo nó đao chen thì tôi không tin về khả năng đó. đao chen mạnh. Cũng như cái dao cắt vàng này, chúng ta biết dao cắt vàng nhưng trong thời điểm là MA200 đang hướng lên, do vậy giá sẽ bị hút về. Cũng như chúng ta nhìn thấy ADX đang dưới 20. Do vậy các bạn hết sức cẩn thận với sự suy yếu của đồng đô la nhé. Rất có thể là tín hiệu giả, xuống giả lên thật đấy. Nên chúng ta cẩn thận bị rơi vào cái bẫy này của nhà cái. Với những phân tích như vậy thì tôi, cá nhân tôi thì khuyến nghị tuần tới là canh mua USD, bán các tài sản phi USD chứ không phải là chúng ta đi theo cái xu hướng hiện tại mà đang xảy ra những cái đang xảy ra tức là những tài sản phi USD đang bị đẩy lên khá là mạnh vượt vào vùng quá bán tuần trước thì nó đang là một cái tín hiệu khá là rủi ro đó chúng ta hết sức cẩn thận bởi vì ngay từ trước khi USD ở vùng 111 12 này tôi vẫn bảo là lúc đó là nhấp nháy tín hiệu vùng đỉnh rồi đấy nhưng mà USD sau đó vẫn bị đẩy vượt lên 114 sau đó mới giảm tức là mỗi khi đẩy thì nhà cái thường vào giai đoạn tăng tốc nhà cái hay đẩy bứt phá là về đích đấy là hình thành đỉnh hay đáy hiện nay cũng thế thôi à, sau một thời gian tạo uh, vùng cân bằng quanh 104 đô la index bị đẩy vượt qua thủng qua vùng 103.5 tiến về vùng hỗ trợ mạnh quanh 102 rất nhiều khả năng quanh 102 này sẽ xây một cái đáy thật và sau đó bứt phá đi lên thì các bạn hết sức cẩn thận nhé với những tín hiệu giả thị trường thị trường thì luôn luôn xuất hiện những cái tín hiệu giả mà nếu chúng ta không tinh và không phân tích cẩn thận thì hoàn toàn chúng ta có thể bị lừa đấy là điều hết sức bình thường thôi không có gì bất ngờ cả đó là về chỉ số đô la index với cậu vàng à, cậu vàng của chúng ta cũng vậy cậu vàng đang bước vào quá trình tăng tốc à, tính từ đấy thì cậu vàng đã tăng 300 giá rồi tăng khá là mạnh đấy à, gần 20 phần trăm à, với cái xác suất tăng này thì có lẽ nó phù hợp với việc là cậu vàng đang tiến đến đỉnh của một cái nhịp sóng à, với mức tăng là 18,8% rồi. Nếu trường hợp cao thì cậu vàng có thể lên được trên dưới 20%, nó ứng với vùng 194 mấy. Thì sau đó vẫn sẽ điều chỉnh thôi. À, chúng ta biết là cậu vàng luôn có xu hướng là dao động test về quanh MA200, lấy MA200 làm trục chuẩn thì cậu vàng luôn có xu hướng là giao dịch quanh MA200 biên độ giá này, đi đâu thì đi vẫn quay về dưới MA200 đặc biệt là hiện tại xu hướng MA200 đang dốc xuống trong vòng 200 ngày trước đó đa phần MA200 à, giá giao dịch dịch dưới MA200 như vậy để MA200 thay đổi xu hướng trong thời gian ngắn là không có khả năng do vậy thì chúng ta hết sức cẩn thận khi cậu vàng tạo đỉnh xong giá sẽ bị hút về quanh MA200 đó là điều rất là bình thường với xu hướng hiện tại thì cậu vàng cũng đã tiến vào vùng quá mua đạt trị số về giá 74. Chúng ta biết lần gần nhất cậu vàng tiến vào vùng quá mua thì đã là tháng 1 à, năm 2022. Tháng 3 năm 2022, lần gần nữa thì là vào tháng 5 năm 2021 và một lần tiếp theo thì là vào tháng 8 năm 2020. Tất cả những lần này sau đó cậu vàng đều giảm giá rất là mạnh, đều tạo đỉnh rất là mạnh. Do vậy lần này chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Ở thời điểm hiện tại khi cậu vàng nó chinh phục ngưỡng 1908, đây hoàn toàn không phải là vùng mở lệnh mua. Nếu chúng ta muốn mua nay mai chúng ta lại phải chờ bao giờ cậu vàng tiến về test quanh MA200 thậm chí thùng MA200 phía dưới này đây là hỗ trợ để mua. Chứ còn ờ, giá hiện tại thì chúng ta chỉ canh bán thôi. Canh có tín hiệu là bán thôi. Tín hiệu thì chúng ta có thể sử dụng trên tùy theo. Nếu chết đinh ngày thì chúng ta có thể sử dụng các cặp nến đảo chiều trên nến H1, H4 hoặc là nếu không cẩn thận hơn chúng ta chết đinh xuống dài hơn thì chúng ta đợi một ờ, cây nến đảo chiều trên nến daily có thể khi cây nến đảo chiều xuất hiện thì giá nó đã đi rất là xa thì chúng ta muốn chắc thì phải chịu không không có vấn đề gì cả còn trong giao dịch tuần tới thì có lẽ chúng đối với cậu vàng thì chúng ta phải canh đối với lệnh chết đinh ngắn hạn thì chúng ta phải canh thôi cá nhân tôi đánh giá là một cây nến đảo chiều trên vùng H4 sẽ là một cái tín hiệu để quý vị ờ, vào lệnh nhé một cây nến đảo chiều giá cũng đã tiến vào vùng quá mua rồi nhưng chưa xuất hiện à, đã có khá nhiều cái tín hiệu à, đảo chiều giả trên H4 rồi nên nếu lần này đảo chiều có thể nó sẽ là đảo chiều thật không không không phải là một đợt đảo chiều giả nữa do vậy các bạn hết sức cẩn thận nhé giao dịch cậu vàng thì tuần tới thì chiến lược hiện tại chúng ta không có chiến lược đâu chúng ta phải đợi một cây nến đảo chiều trên H4 có thể là một cây nến pin ba đảo chiều hoặc một cặp nến đảo chiều bao phủ thì lúc đó chúng ta hãy uh, xác nhận xu hướng. Đối với chứng khoán Mỹ. Còn uh, đối với xu hướng dài nhé thì cậu vàng xu hướng chính của nó sẽ bị hút về MA 200 thôi. uh, trên chart tuần, trên chart tuần chúng ta cũng nhìn thấy đấy. À, chỉ báo RSI thì đã mấp mé tiến vào vùng quá quá mua rồi. Còn chỉ báo ADX thì lại đứng ở 16. Chúng ta chưa thấy lần nào khi cậu vàng biến động mạnh có một xu hướng mạnh mà chỉ số AX dưới 20 cả. Đây chúng ta nhìn này, trong suốt cái chu kỳ vừa rồi, chỉ số ADX từ cái tháng à, giữa năm 2021 đến giờ, chỉ số ADX đa phần là đi trong xu hướng là đi ngang. Do vậy nó không có xu hướng mạnh. Đa phần là nó nằm ở dưới 20, nó không thể hiện xu hướng mạnh. Cầu trước đó chúng ta nhìn thấy khi cầu lên mạnh của cậu vàng từ 1.300 lên này thì ADX là đa phần là đứng trên 20 đấy cái điều nó rất là khác biệt đấy nên ở thời điểm hiện tại khi ADX đã xuống dưới 20 thì nó cho thấy cái xu hướng hiện tại là một xu hướng không mạnh thì các bạn hết sức lưu ý cẩn thận với lệnh mua lên nếu các bạn đang mua lên thì nên canh chốt lời à, cậu vàng thì vẫn sẽ là xu hướng uptrend trong năm nay tuy nhiên à, sau những cái nhịp tăng khá là mạnh của cậu vàng vào nhịp uh, cuối năm hoặc đầu năm thì sau đó thường nó kéo theo là 2-3 tháng giảm giá điều chỉnh. Thông thường nó hay giảm giá điều chỉnh lại 50% số điểm nó đã tăng trước khi nó có thể tiếp tục bước vào xu hướng tăng tiếp theo. Do vậy với ở giá hiện tại nếu cậu vàng tạo đỉnh thì cái việc cậu vàng giảm ít nhất 150 đô là bình thường. Đây chúng ta thấy giá hiện tại này nó đang tương tự như cái vùng giá trước kia khi cậu vàng đi tích lũy quanh vùng 1200 1400. Đấy, ADX hầu hết đi quanh 20 giờ xuống. Nó không có một xu hướng mạnh đâu, xu hướng sideways và luôn có xu hướng là test về MA 200. Đấy, test về quanh MA 200. Hiện nay cũng vậy thôi. Trên chát tuần cậu vàng nhiều khả năng sẽ bị hút trở lại thôi. Kể cả chát tuần cũng có thể bị hút trở lại khi MA 200 đang kéo lên thì hoàn toàn MA200 có thể kéo lên 750 và hút cậu vàng trở lại giá ở vùng đó. Còn MA200 daily chúng ta vẫn nhìn thấy đấy, đang có xuống dốc xuống nên rất ít khả năng là MA200 có khả năng thay đổi chiều xu hướng. Nên cậu vàng sẽ cần phải tích lũy rất lâu ở phía trên vùng 1760 này để kéo được MA200 tịnh tiến lên thì lúc đó mới có thể bước vào xu hướng mạnh được. Đốm chỉ số chứng khoán Mỹ nhé. Thì chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua giới đầu tư cũng đang quay trở lại vào tài sản rủi ro. Cái điều này à, khi mà lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt tôi đang thấy là giới đầu tư đang quá lạc quan bởi vì chúng ta phải hiểu là cái lạm phát bây giờ nó chỉ là một yếu tố thôi bản thân thị trường chứng khoán thì cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nó rất là quan trọng mà với việc môi trường lãi suất cao thì từ giữa năm nay trở đi các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi kết quả kinh doanh khi nguồn vốn ờ, vốn lưu động ngắn hạn vay sẽ bị giá rất là cao do vậy là quý đầu tư hết sức cẩn thận đối với hiện nay đối với cái à, mức hiện nay hiện tại à, nếu xét trên kỹ thuật rồi thì có lẽ chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn bị à, chặn trên bởi vùng 346 nếu vượt qua khu vực này thì tiến lên vùng 355 thì vẫn sẽ là vùng chặn và tôi không nhiều khả năng tin tưởng chỉ số chứng khoán Mỹ có thể tiến lên được vùng này nhiều khả năng quanh 346 348 sẽ lại vẫn chặn đứng đà tăng của chỉ số chứng khoán Mỹ thôi đó là về cái ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ. Như vậy tuần tới có lẽ cái khu vực chúng ta canh bán ở chứng khoán Mỹ chính là 346 348. Ờ, chúng ta dừng lỗ ngắn hạn là 352. Nếu chúng ta bị dừng lỗ lệnh này thì chúng ta lại canh bán tiếp là vùng 355 356 và dừng lỗ 36 ngàn. Còn chốt lời các bạn cứ mở ra cho tôi về 328 nhé, là ngắn nhất. Đó chỉ số Dow Jones với chỉ số S&P 500 Với chỉ số SP500 thì tôi đánh giá cái cơ hội của nó có thể phục hồi về Fibo 50 quanh một cái kháng cự rất là mạnh là quanh 4160. Nói chung là khu vực này 4160 cộng trừ 20 giá chính là vùng bán. Đối với chỉ số SP500 thì các bạn có thể dừng lỗ 100 giá và chốt lời tối thiểu 200 giá. Xa hơn thì chốt lời tầm 3.800 là tầm hơ 350 giá là phù hợp. Với chỉ số Nasdaq Mới chỉ số Nasdaq 100 nhé. Thì chỉ số Nasdaq 100 có khả năng nó tiếp tục phục hồi. Tiến đến cái khu vực 12.1. Hiện nay chỉ số Nasdaq đang phục hồi rất là kém. Hoàn toàn các cổ phiếu công nghệ có thể phục hồi. Do vậy chỉ số Nasdaq thì ngắn hạn chúng ta không canh bán cũng không canh mua nhé. Đối với dầu, dầu thì tuần qua phục hồi khá là mạnh. À, hơi tiếc là chúng ta chốt lời cái lệnh mua ở vùng 73 74 ở vùng 77 nó hơi non bởi vì chúng ta lo ngại nó đo xuống 70 nhưng thực tế nó lại không đo lại nó quay lên luôn thôi có lẽ vùng này thì dầu thì hiện nay thì cá nhân tôi đánh giá là dầu thì vẫn đang xuống đao chen thôi nó chưa hề kết thúc đao chen nhưng nó đang biến động khá là khó nếu nó test lên MA200 ở giá 93 94 thì chúng ta mới bán còn nếu nó mà đóng cửa vượt lên tôi nghĩ là không không không nên không nên mua ở chỗ 81 nếu nó đóng cửa quý vị lưu ý nhé đóng cửa daily trên 81 thì các bạn có thể canh nó điều chỉnh trở lại 81 các bạn mua các bạn đối với lệnh chết đinh các bạn dừng lỗ 79 và hướng đến vùng giá 90 còn nếu đóng cửa mà không trên 81 thì bỏ đi còn trường hợp cắt lỗ hai giá thì phải chịu thôi còn tôi thì tôi vẫn kỳ vọng là giá dầu nay mai khi test về vùng 63 65 cơ đây là điểm mua dài hạn không biết xuống được không chúng ta chờ đợi thôi giá dầu hiện nay đang khá khó Đối với BTC nhé, tiền điện tử thì tuần qua có một xu hướng phục hồi rất là mạnh, đúng không? Sau một giai đoạn tích lũy rất là khủng thì tiền điện tử đang phục hồi mạnh. Hiện nay thì đang gặp kháng cự ở vùng giá 21K3. Vượt qua khu vực này có thể tiến lên vùng giá tầm 24K5 thôi. Khả năng nhiều khả năng đến đó cũng sẽ là mắc. Chúng ta chưa nhìn thấy những dấu hiệu mạnh hơn. Có lẽ là nhưng hiện nay thì giá đang vào vùng quá mua rất là sâu này nên chắc chắn là ở cái vùng 21 K3 này sẽ phải điều chỉnh. Nếu giá điều chỉnh thì nó sẽ hướng trở lại vùng 18K5 nhé. Trước khi có thể tịnh tiến lên vùng 24K. Đó là xu hướng của BTC. BTC thì nếu mà bạn nào đánh theo chiến lược uh, breakout uh, vượt ngưỡng của Bollinger Band thì nó cũng rất là phù hợp Đây các bạn có thể nhìn ờ, lại cái khu vực. Nếu tại thời điểm đó các bạn theo dõi thì các bạn sẽ thấy là nó nó nó, rất là phù hợp. Đấy, chúng ta nhìn thấy ờ, BB của Daily thắt thắt rất là chặt. Điểm dừng lỗ thì hoàn toàn nó phù hợp. Đây chính tại cái phiên đóng cửa nến trên BB đây. 17K1 tại thời điểm đó bạn dừng lỗ BB dưới là 16K4 16K4 17K1 700 giá 700 giá mà chốt lời kỳ vọng lên giá hiện tại thì cũng là 4.000 giá thì nó tỷ lệ chốt lời nó cũng rất là cao đúng không? Trong đầu tư chúng ta chỉ có đúng chốt lời sai cắt lỗ thôi, không có trường hợp thứ ba. À, đối với các cặp tiền tệ nhé, như chúng ta phân tích thì đô la index đang có dấu hiệu tạo đáy, như vậy thì các cặp tiền tệ sẽ có dấu hiệu tạo đỉnh thôi nên chúng ta sẽ canh bán là chính. Đối với cặp u cạc thì chúng ta không nhìn thấy xu hướng lắm cặp này thì biến động khá là sideways có lẽ chúng ta sẽ trở về với euro thôi đối với euro nhé đối với euro thì à, hiện nay euro sẽ tiến có xu hướng là tiến đến Fibo 50 1.0940 hiện nay đang 1.0830 rồi nhiều khả năng tăng khoảng trăm pip nữa trên dưới trăm pip thôi nhiều khả năng đây sẽ là đỉnh của euro bởi vì uh, với cái mức tăng nếu nó tăng lên đó thì euro nó cũng sẽ tăng được uh, bao nhiêu nào 10, gần 15% đối với uh, euro rồi nó cũng sẽ phù hợp với mức độ đảo chiều thôi bởi vì chúng ta biết đồ thị tuần của euro thì vẫn hoàn toàn là giao cắt vàng là ở dưới nó vẫn đang thể hiện xu hướng đao chen thôi tất cả từ MA 50 MA 200 đều dốc xuống nên không có lý do gì là euro vào quá trình uh, à, uh, uptrend đi lên được cả không có khả năng áp trend đi lên đối với euro đâu. Do vậy, euro tuần tới chúng ta sẽ canh bán thôi nhá. 1.0940, 1.0950 chúng ta dừng lỗ cho tôi. Đối với lệnh mua bán tuần tới nó khá là quan trọng, chúng ta dừng lỗ tôi 100 pip nhé. Còn các bạn chốt lời tối thiểu 300 pip. Còn nếu chuẩn thì các bạn có thể kéo dài về MA200 này thì nó sẽ rơi vào khoảng 600 pip. Tất nhiên có thể không chốt lời luôn trong tuần tới nhưng mà điểm bán thì nó là một điểm khá là tốt lệnh mua thì hiện tại không có nhé tôi không canh mua đối với đồng bảng đối với đồng bảng cũng tương tự euro thôi Đấy, cái xu hướng phục hồi hiện tại của đồng bảng thì đồng bảng đang bị chặn bởi 1 ờ, 1.244 bây giờ thì giao cắt vàng mới xuất hiện nhưng thực ra nó đang xuất hiện quá muộn Đồng bảng thì tôi vẫn tin tưởng vào cái chen cái chen 10 năm của nó thì đồng bảng có đáy rồi. Nhưng hiện nay nếu mà xét theo cái chen dài trong thời gian 1 đến 3 tháng thì đồng bảng sẽ phải điều chỉnh chứ không phải là đồng bảng tăng nhé. Đồng bảng cũng đã vượt qua Fibo 50 rồi, để hướng đến Fibo 618 thì tôi nghĩ là xác suất không cao đâu. Nhiều khả năng quay trở lại để tạo mô hình hai đỉnh thôi. À, 1.2450. 1.2450 sẽ là khu vực bán nhé. Các bạn dừng lỗ cho tôi 100 pip. Và chốt lời ngắn nhất là về 1.2 là 400 pip. Đấy, xa hơn đồng bảng hoàn toàn có thể tìm về vùng 1.1500, tức là nó phải rơi vào tầm nghìn pip là bình thường. Với cái mức hiện tại đồng bảng đã tăng lên cái ngưỡng là 20% so với mức tăng từ đáy thì đây cũng là một khu vực tiềm năng tạo đỉnh ngắn hạn khá là phù hợp. Đối với đồng ờ, USD Yên Yên Đồng Yên Đồng Yên đợt này đang mạnh khá là bất ngờ à, Tuy nhiên Đồng Yên nó đang tiến đến quanh vùng 26-27 Nhiều khả năng đây là đáy của cái nhịp điều chỉnh này thôi Đồng Yên khá khó có khả năng tiến xa Vì chúng ta biết là toàn bộ MA200 vẫn đang nằm trên cao và nó sẽ có xu hướng hút giá trở về. Đồng Yên cũng đã điều chỉnh trở về được đến là Fibo 50% ở 127.3 tôi nghĩ là bình thường khi đồng yên đang mất giá yếu á, thì nó điều chỉnh về Fibo 382 quanh 33 thôi. Đợt này nó về Fibo 50 thì nó đang là thể hiện nó là quá mạnh rồi. Do vậy là các bạn hết sức lưu ý ở đồng yên nhé. À, đối với đồng yên thì xu hướng thì chúng ta canh mua thôi. Vùng 26 27 là vùng canh mua thôi, không phải là canh bán. Còn à, khi các bạn mua thì ở khu vực này nếu mà đánh lệnh ngắn thì tôi thấy đồng yên nó đang biến động khá mạnh nó chưa có tín hiệu đâu chúng ta buộc phải chờ có một nến đảo chiều còn nếu mà đánh mua dài thì ok mua 2627 thôi không không vấn đề gì nó cũng tương tự như ngày mà giá ở 4445 tôi vẫn bảo bạn ạ bán ngắn thì không có tín hiệu đâu bán dài các bạn bán thoải mái mặc dù chúng ta bán xong nó vẫn còn chạy lên 50 thậm chí 52 5 600 pip nữa nhưng bây giờ nó là 30 Tức là đúng sai nó đều mang tính thời điểm chúng ta nhìn vào và chúng ta xét về giá nhá. Hiện tại khi xác suất mua đồng yên ở 26 27 theo tôi là gần như không có cửa thua. Còn việc ngắn hạn nhất là đồng yên sẽ bị kéo lên MA200 là ở vùng 37. Còn tôi kỳ vọng đồng yên vẫn đang tiếp tục là xu hướng uptrend trên đồ thị tuần và đồ thị ờ, tháng. Do vậy năm sau đồng yên vẫn sẽ ít nhất là quay trở lại đỉnh 152. Còn nếu không hoàn toàn có thể vượt, nếu theo kỹ thuật thì đồng yên hoàn toàn có thể tiếp tục vượt lên vùng 160 là bình thường, không có gì bất ngờ cả. Còn đồng yên sẽ không, mỗi khi nó tạo đỉnh thì thường nó phải dịch ngang khá là lâu. Đây chúng ta nhìn thấy này, cái ngày vùng 120 tạo đỉnh này. Nó dịch ngang cả năm cơ chứ không có chuyện chữ V đâu. Nếu xuống chữ V là lại lên chữ V đấy. Thì các bạn hết sức lưu ý, cẩn thận với những tín hiệu giả của thị trường. Đồng yên nó vào uptrend dài hạn rồi, chúng ta biết bây giờ đồng yên mất rất nhiều thời gian mới vượt qua vùng 24 25 nên sẽ rất khó khả năng đồng yên có thể xuyên thủng được khu vực này quá đà chắc nó chỉ quá đà một ít sau là nó vẫn quay về uptrend đi lên thôi chính sách tiền tệ của Nhật thì vẫn tiếp tục lủng lẻ lòng lẻo còn chính sách tiền tệ của Mỹ thì vẫn tiếp tục tăng lãi suất và sau đó sẽ giữ trên cao cái nguy hiểm nhất chính là giữ trên cao chứ không phải là tăng bạn nhé tăng thì nó từ dưới chạy lên nhưng nó giữ trên cao thì nó tạo ra mặt bằng lãi suất mới cho vay mới thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp khi kinh tế suy thoái thì giới đầu tư sẽ có xu hướng là chú ấn vào USD và vàng khi nào mà Mỹ kích cầu thì mới trú ẩn vào vàng, còn khi Mỹ không kích cầu thì sẽ trú ẩn vào USD. Các bạn hết sức lưu ý. Mà hiện nay xác suất Mỹ kích cầu không có nhá. Chúng ta nhìn Fed còn đang quy tê cơ, mỗi tháng đang thu lại 95 tỷ mà không có dấu hiệu là cho biết là bao giờ dừng lại. Thế nên để muốn Fed mà bơm tiền nữa thì không có khả năng. Theo tôi kể cả nền kinh tế Mỹ có rơi vào suy thoái, Fed không có khả năng là quay trở lại QE. Mà Fed hạ lãi suất cũng không ăn thua. Bởi vì cái quan trọng nhất là tiền tiền bơm vào lưu thông tổng phương tiện thanh toán M2 chứ không phải là lãi suất. Lãi suất là ảnh hưởng dài về sau, ít nhất phải một năm sau mới ảnh hưởng. Nhưng QE ảnh hưởng tức thời. Hiện nay các công cụ mà bơm tiền thì tôi nghĩ là các ngân hàng trung ương đã lạm lạm dụng và đã dùng hết rồi. Đấy, đã dùng trước rồi. Khi nền kinh tế mới suy thoái kỹ thuật bằng việc uh, suy thoái Covid thì đã bơm tiền. Nên khi nền kinh tế thực mà suy thoái là không có khả năng bơm tiền đâu. Tôi nghĩ là đợt tới nền kinh tế tất nhiên là quan điểm đây là quan điểm cá nhân Ờ, không biết thực tế nó thế nào thì chúng ta phải chờ thực tế thôi tương lai là những cái chưa xảy ra đúng không nhưng nếu mà dựa trên những dữ liệu uh, thực tế thì hoàn toàn có thể khả năng là kinh tế 2020 cuối 2023 đầu 2024 rơi vào suy thoái nhưng Mỹ vẫn sẽ không bơm tiền. Và không bơm tiền thì nó sẽ suy thoái khá là lâu và sâu chứ không hề đơn giản đâu. Do vậy, đối với đồng yên thì chúng ta cẩn thận nhé. Cẩn thận các tín hiệu giả của thị trường hiện nay thì ờ, trước đó chúng ta biết khi nó tăng vượt lên đấy nó tiến rất mua vùng quá quá mua hiện nay thì xuống thì ờ, đồ thị ờ, tuần của nó thì cũng ở một mức khá là thấp đồ thị ngày cũng thế đang nhấp nháy tín hiệu vào vùng quá mua rồi quá bán rồi nên chúng ta cẩn thận mà với cái xu hướng đầu cơ hiện tại thì nó hoàn toàn là thanh khoản nó đang thấp nhà cái có thể là dìm xuống để tất toán trạng thái bán trước đó thôi và vào lệnh mua mới nên chúng ta hết sức cẩn thận. Đối với đồng bảng trên yên Bảng trên yên thì xu thế nó không rõ ràng đâu. Có lẽ chúng ta không nên giao dịch AUD, USD AUD, USD chúng ta đợi tiếp thôi nhé. Nó phải canh lên vùng ờ, kháng cự này chúng ta mới bán nhé. 0.70 7100 7120 chúng ta mới bán nhé Chúng ta dừng lỗ hiện nay thì nó đang biến động mạnh các bạn dừng lỗ cho tôi là 70 pip và chốt là 200 pip cho tôi Đối với NZD USD NZD USD thì các bạn cũng canh lên cái đỉnh này mới bán nhé 0.6500 cộng trừ 10 pip các bạn dừng lỗ tôi 60 pip và chốt là 200 pip đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường ờ, Forex tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022 2023. À, ờ, quý vị lưu ý nhé, tuần này rất có thể là một tuần bản lề, nó sẽ xảy ra cái sự đảo chiều xu hướng. Bởi vì là hai tuần 4 ờ, tuần thanh khỏe thấp đã qua rồi, nhà cái đã đầu cơ xong một trend và rất có thể thị trường sẽ bắt đầu trở lại với những cái gì thực tế phũ phàng của thị trường và đặc biệt là thị trường chứng khoán các bạn lưu ý là tuần này sẽ bắt đầu có báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 của các công ty và báo cáo cả năm. Nếu báo cáo kết quả kinh doanh kém thì hoàn toàn thị trường chứng khoán có thể bị bán mạnh. Khi thị trường tài chính hỗn loạn thì xuống giá thì các tài sản ờ, được trú ẩn là USD sẽ lại lên ngôi. Tài sản rủi ro mà giảm giá thì USD sẽ lại trở thành nơi trú ẩn và lúc đó thì hoàn toàn các tài sản phi USD có thể sẽ lại bị bán mạnh mà sau một giai đoạn phục hồi mạnh thì tất nhiên nó điều chỉnh là bình thường thôi. Do vậy quý vị giao dịch tuần này nó khá là bản lề hết sức cẩn thận. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.